Ờ, nhiều cô chú tụi em Nhiều cây thì Nếu có chị, nếu có không? cứ coi chừng coi chừng cho qua coi chừng cho qua em thường thì coi chừng cho qua rồi coi chừng

Yo pa yo pa wi yo yo yo pa yo. Yo ka wi yo.